Cô Nhị xin chào các con Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện rất hay về đêm Giáng sinh Câu chuyện được mang tên Chú mèo con đêm Giáng sinh Các con hãy cùng nghe nhé Hôm nay là đêm Giáng sinh Ông già Noel còn cần một chú mèo con để tặng cho một cô bé ngoan Mình kiếm mèo con sống thật ở đâu ra bây giờ? Ông tự hỏi Thình lình, ông già Noel nghe một tiếng meo meo buồn bã và yếu ớt. Ông quay lại thấy một chú mèo con nằm trên tuyết. Mèo con, mi bị lạc đó à? Không, con không có nhà. Mèo con khóc. Ta có một chỗ rất hay cho chú mày. Ông nói, và ông đặt chú mèo may mắn vào trong túi quà đầy ngắp của mình. Đừng chạy đâu nhé, mèo con. Ngay lúc đó, một chú chuột chạy ngang qua. Không chút nghĩ ngợi, mèo con liền chạy đuổi theo chuột. Khi ông già Noel quay trở lại thì mèo con đã biến mất. Ông tìm khắp nơi nhưng không gặp. Mèo con, mi ở đâu? Ông vừa kêu vừa vuốt hàm râu mép. Ông lắng nghe tiếng mèo con kêu nhưng ông chỉ nghe toàn là tiếng gió thổi. Ông tìm lại khắp đống đồ chơi nhưng không thấy mèo con đâu cả. Thình lình, ông thấy dấu vuốt nhỏ in trên tuyết. Ừ, có lẽ dấu chân này sẽ dẫn mình tới chỗ mèo con đây. Ông tự nghĩ. Thế là ông theo dấu chân tới một cái chuồng gia súc. Khi đến bên chuồng, ông nhìn vào bên trong nhưng ông không thấy mèo con đâu cả. Mèo con! Mèo con! Ông già Noel kiếm dẫn mi về nhà mới đây. Ông kêu lên. Khi đó ông nghe có tiếng sọc soạt. Ông tiến về phía tiếng động. Tiếng đó nghe càng lúc càng lớn. Nhưng khi qua một khúc quanh, ông thấy đó chỉ là con Comet đang ăn cỏ rơm. Comet hỏi, Chào ông chủ, ông đi tìm rơm đấy à? Mỹ có thấy chú mèo con nào vào trong chuồng này không? Ông hỏi con Comet. Comet chỉ lắc đầu và tiếp tục gặm cỏ rơm. Ông xã Noel phải kiếm cho ra mèo con trước nửa đêm. Thế là ông đến xưởng làm đồ chơi của các chú lùng. Các chú đang lúi húi làm nốt những món quà cuối cùng. Ông nghe tiếng rít của chiếc xe lửa trong xưởng Ông vẫy tay bảo người tài công dừng xe lại. Dừng lái, dừng lái, bắt tay. Bác có thấy chú mèo con nào không? Ông già Noel la lên. Bác tài trả lời. Hôm nay không có mèo nào cả, chỉ có quà Giáng sinh thôi. Cảm ơn bác tài. Ông già Noel nói và vẫy tay từ xã. Có tiếng bác tài nói vọng lại. Tôi sẽ để ý xem có con mèo nào không. Ông xã Noel từ từ bước lên tầng thứ hai của xưởng làm đồ chơi. Các chú lùn đang làm việc hì hục nên không để ý thấy ông già Noel bước vào phòng. Ông hỏi, có ai thấy một chú mèo con không? Một chú lùn tên là Danny đặt dụng cụ xuống nhìn ông già Noel. Mèo con à? Không, xin lỗi nhé, Danny nói thêm, ở đây toàn là đồ chơi thôi. Bỗng hình nhân sách từ trong hộp bật lên nói lớn, Tôi có thấy mèo con, nó chạy ngã này. Cảm ơn Jack. Ông già Noel nói với lại trong khi bước ra cửa theo hướng ngón tay Jack đã chỉ. Ông chạy tới khu nhà chính nhìn khắp nơi và gọi Mèo con, mi ở đâu? Ông bước đến lò sưởi Biết đầu nó chui vào trong vớ thì sao? Ông tự nghĩ. Ông kiếm khắp từng chiếc vớ một, lật cả từ trong ra ngoài. Đến chiếc vớ cuối cùng, ông nghĩ mình thấy có vật gì mềm và nhỏ, giống như mèo con vậy. Mèo con, có phải mi ở trong chiếc vớ này không? Ông hỏi. Nhưng khi nhìn vào bên trong, ông chỉ thấy một con búp bê nhỏ Ông già Noel lại thất vọng. Chú mèo con này chạy đi đâu không biết. Có lẽ nó ở dưới cây Noel cũng nên. Ông tiến lại gần cây Noel to tướng rồi tìm khắp từ dưới lên trên. Ông thậm chí còn lắc tất cả các gói quà đặt dưới gốc cây xem mèo con có chui vào trong đó không. Mèo con, mi ở đâu? Ông bắt đầu nôn nóng, ông đi vòng vòng quanh cây Noel Bỗng ông nhìn thấy dưới cây Noel có một vật mà trước đó ông không nhìn thấy. Phải chăng là mèo con? Ra đi, mèo con! Ông nói. Ông đưa tay cầm lấy vật nhỏ đó. U u. Ông tìm thấy một chiếc xe màu đỏ chói và chiếc còi của nó réo lên trong tay ông. Ông già Noel nhất định không chịu bỏ cuộc mình đã kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy tâm dạng gì của mèo con cá. Ông than vãn. Thình lình, một tiếng rầm rầm to lớn vang lên từ nhà làm lính chì đồ chơi. Cửa bật mở và đoàn lính chì hùng dũng bước ra. Bọn đồ chơi này cũng muốn tìm mèo con. Chúng kêu lên, chúng tôi sẽ giúp ông, ông già Noel ạ. À. Ông nhìn vào nhà lính chì thì thấy có vật gì màu nâu lông lá. Ừ, có lẽ mèo con trốn trong này rồi. Ông nói, nhưng rốt cuộc ông chỉ tìm được một chú gấu bông to tướng. Ông xà Noel từ từ bước trở ra xe. Mình phải đi thôi. Ông buồn bã nói. Không, ông già Noel đừng đi vội, mèo con ở gần đây. Bọn đồ chơi trong túi kêu lên. Cái gì? Nó ở đâu? Ông hỏi. Có lẽ ông nên tìm trong túi một lần nữa đi, ông già Noel. Bọn đồ chơi kêu lên. Ông liền tìm khắp trong túi một lần nữa. Ông nghe tiếng mèo kêu từ trong chiếc kèn tay. Khi ông trút chiếc kèn xuống thì mèo con sáng sinh nhảy ra. Mi đây rồi, ta tìm mi khắp nơi. Mèo con quý quái, Ông thốt lên, vèo một cái, cả bọn bay lên không trung. Đó là nhà mới của mi Ông kêu lên chỉ cho mèo con cái nhà bên dưới. Ông già Noel đáp xuống trên mái nhà. Ông mang mèo con theo xuống dưới ống khói cùng với ông. Bám chắc nhé mèo con. Ông nói, khi đáp xuống bên trong nhà, ông kêu, chào mừng mi đến nhà mới. Ồ, cảm ơn ông già Noel. Mèo con rù rù. Giáng sinh vui vẻ nhé, mèo con Noel. Tiếp theo, cô xin mời các con cùng lắng nghe một câu chuyện khác được mang tên Đôi vớ đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, Ông xã Noel và các chú lùn đã làm việc cật lực quanh năm để làm đồ chơi và búp bê cho trẻ em trên khắp thế giới. Chiếc túi to của ông xã Noel chất đầy những trống và gấu, búp bê và bóng, đủ loại đồ chơi hấp dẫn đối với các bé ngoan vào sáng ngày lễ Giáng sinh. Một chú lùn nói, Nhưng ông xã Noel này, làm sao chiếc túi của ông đựng được hết đồ chơi cho mỗi em bé? Hô hô hô Ông già Noel cười phúc hậu. Khi ta đặt quà dưới cây thông Giáng sinh thì phép màu làm cho chiếc túi đầy trở lại. Thật là kỳ diệu, chú Lùng nói. Ngay lúc đó, bà già Noel chạy ra khỏi nhà. Anh yêu, nhớ đừng quên mang kẹo để bỏ vào vớ Noel đấy nhé. Ông trả lời, cảm ơn bà rất nhiều. Ông trèo lên xe trượt tuyết Chiếc xe đầy ấp khiến cho bà già Noel nhìn theo cũng chẳng thấy được ông. Ở một ngôi nhà bên dưới, David và Molly đã chìm vào trong giấc ngủ. Hai bạn mơ một giấc mơ đẹp thấy ông già Noel với đàn tuần lộc bay đến nhà mình. David và Molly đã viết thư cho ông già Noel, trong đó có ghi ước mơ thầm kín của mình. Hai bạn đã để nhiều thì giờ viết lá thư đó khi viết xong, hai bạn đưa thư cho mẹ xem. Mẹ nói, bây giờ các con viết thư xong rồi thì mẹ sẽ giúp các con làm bánh ngọt Giáng sinh. Sau đó các con có thể đặt thư gửi ông già Noel bên cạnh bánh thì chắc ông già Noel thế nào cũng thấy. Sau khi bánh nướng xong, Molly và David trang trí cho bánh. Trước khi đi ngủ tối hôm đó, hai bạn nhỏ chất bánh trong một cái dĩa lớn Kế bên chúng đặt một ly sữa cùng với lá thư. David nói, ông già Noel thế nào cũng thấy lá thư. Bây giờ bọn trẻ đã ngủ say trên giường khi ông già Noel đang tiến đến gần sau mỗi nhà ông ghé thăm. Cuối cùng, ông cũng đến mái nhà của David và Molly. Đàn tuần lộc đáp xuống nhẹ nhàng trên mái nhà không gây một tiếng động nào ngoại trừ tiếng chuông len ken nho nhỏ nằm cuộn mình trên giường bên dưới. David và Molly mơ về lời cầu xin đặc biệt của mình. Ông già Noel nói, ống khói này hơi nhỏ đây. Ông phải cố gắng len xuống với túi quà cùng một món đồ đặc biệt để trong túi áo. Nhưng với một cái hít sâu và một chút phép màu đêm Noel, ông len xuống được bên dưới mà không bị say sát gì với cái bụng phệ, túi đồ chơi to kềnh cùng mọi thứ khác đủ cả. Ông nhìn quanh, cây thông đẹp thật, ta chắc chính David và Molly giúp trang hoàng cho cây đó. Ông đặt ít quà bên dưới cây để dành cho David và Molly. Sau đó ông tự nghĩ, chào ôi, tối nay mình đã đi ngàn dặm đường rồi, cũng thấy hơi đói đói, dù sao cũng không nghĩ được, mình phải làm cho xong công việc ở đây đã, rồi mới được nghỉ Ông già Noel tiến đến lò sưởi nơi treo những chiếc vớ. Nào, để xem bà già Noel để kẹo ở đâu nào. Ông thò tay vào túi lấy kẹo. Ông già Noel bỏ đầy kẹo, bạc hà, kẹo chanh và những thứ đồ ngọt Giáng sinh khác vào trong tất cả những chiếc vớ. Ngay cả ba má của bọn trẻ cũng được bà già Noel tặng kẹo. Cuối cùng, ông vỗ tay vào món đồ đặc biệt nhét trong túi áo và nói Thôi ăn nào. Ông nhìn quanh và thấy bánh và sữa để trên chiếc bàn nhỏ. À, ta biết mà, Molly và David để dành cho ta một dĩa bánh lớn. Đó chính là điều ta đang cần để lấy sức đi trao quà cho tất cả các bạn nhỏ có tên trong danh sách. Nhưng trước khi ông già Noel đưa bánh vào miệng, ông còn xuống bếp để kiếm một cái dĩa nhỏ. Sau đó, Ông đổ một ít sữa vào dĩa và đặt dĩa xuống sàn. Ông cởi nút áo ra và nói, ra đi uống sữa nào. Ông già Noel ngồi dựa lưng thưởng thức món bánh. Ông ăn hầu hết bánh trên dĩa và uống phần sữa còn lại của mình. Sau đó, ông cầm lá thư của Molly và David lên. Mắt ông chớp chớp, không đọc cũng biết thư nói gì rồi. Ông cười khúc khích ta biết ngay khi chúng bắt đầu viết thư, thư viết. Gửi ông già Noel, chúng con ngoan suốt cả năm. Ông ạ, à, chúng con đã giúp ba má rất nhiều. Chúng con chăm sóc con mèo của bà Jasper khi bà đi vắng. Chúng con rất thích mèo, do đó chúng con đọc sách để biết cách chăm sóc mèo như thế nào. Thư viết tiếp, xin ông mang cho chúng con một con mèo cho Giáng sinh năm nay chúng con sẽ chăm sóc và yêu thương nó. Ký tên, bạn nhỏ của ông, Molly và David. Ông già Noel cầm cái dĩa sạch trơn lên mang trở vào nhà bếp. Khi quay trở lại, ông nói, Mì uống sữa có ngon không? Sóc. Sóc trả lời bằng tiếng rên rù rù thỏa mãn. Sau đó, chú nằm xuống mơ những giấc mộng đẹp của mèo là được chơi đùa cùng cậu chủ và cô chủ dễ thương. Ông xã Noel vẫy chào vui vẻ bằng đôi găng tay hai ngón trước khi nhảy lên ống khói. Sáng Noel, David và Molly thức giấc và chạy nhanh xuống lầu. Hoan hô, ông già Noel đã mang cho chúng ta một chú mèo đúng như chúng ta mong muốn. David và Molly nhìn nhau và nói, Mình nghĩ nên đặt tên cho chú mèo con của chúng ta là Sóc Câu chuyện đến đây là hết rồi Câu chuyện thật hay quá phải không các con? Các con nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ kênh của Nghị để các bạn nhỏ khác cũng được nghe chuyện nhé. Cô Nghị xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.